Xin chào anh em đam mê và bạc vịt đã đến với kênh youtube của T Casino Thì à, anh em đã biết đấy T Casino với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề Luôn cung cấp cho các anh em những cái dòng sản phẩm cờ bạc vịt à, tốt nhất thị trường Giá cả thì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 Đấy, để mình à, test thử cho anh em xem nhé người ta thường ấy cái cách kiểm tra của người ta khi chơi người ta sẽ kiểm tra cho anh em bát người ta sẽ soi đúng không ạ đảm bảo với anh em luôn là bên mình đít bát soi rất là trong đít bát cạnh bát soi đều trong cả Đấy. không một chút tăng tích gì luôn Đấy, anh em nhìn thấy cái đít bát chưa rất là trong luôn Đấy. cạnh bát này Đấy, các cạnh này đèn soi đều qua được đúng không ạ Đấy, đây là một cái cách thử mát mà các anh em thường dùng Đấy, anh em nhìn đi đít rất là trong đúng không Đấy, sáng hơi sáng một chút Đấy. Anh không nhìn rõ lắm đây Đấy, bát rất là trong không có gì ở đít bát cả Đấy, với các dòng bát tàng hình trước ấy thì uh, ờ, bát soi vào là đen ngòm anh em như những cái bát này soi rất là trong đẹp thì à, bát nó sẽ có hai loại là bát tự động và bát điều khiển thì mỗi cái dòng bát nó sẽ có những cái à, ưu nhược điểm khác nhau nhưng mà nếu mà anh em luồn được bát vào ấy thì anh em đánh dòng nào cũng được Đấy. đánh dòng nào cũng hiệu quả mình chỉ cần đưa được bát vào thì à, đánh rất là ok với dòng bát tự động thì nó chỉ khoảng được trăm rưỡi đến khoảng trăm rưỡi lần mở bát thôi còn những cái dòng bát tự động thì khoảng từ hai trăm rưỡi đến ba trăm quả mở bát đấy thì đấy là tùy cuộc chơi của anh em mà nếu kéo dài thì anh em sử dụng à, con bát tự động còn nếu mà à, cuộc chơi của mình không dài thì mình sử dụng cái bát à, à, cuộc chơi của mình dài thì mình dùng bát khiển đấy bát tàng hình khiển còn cuộc chơi mà kéo dài thì anh em nên sử dụng cái à, cuộc chơi ngắn thì anh em sử dụng bát tự động cũng được đấy. mình nói thật nhé nếu mà anh em mà đã luồn được bát vào rồi ấy, mở chỉ cần chuẩn vài tiếng thôi đấy khoảng ờ, hai ba chục tiếng chuẩn thôi là đã đủ quấn hết tiền của cả làng rồi đúng không đấy những cái tiếng mình vào ra vào tiền nó hợp lý đấy tầm hai ba tiếng hơn tiếng đồng hồ là quấn hết tiền của cả làng rồi đúng không ạ thì à, đây mình sẽ test thử cho anh em một con bát nhé trên trước mặt anh em đây là một con bát à, tự động bát tự động này là bát tự động Long Phương nhé anh em này, đây này Long Phương này ngoài cái mẫu Long Phương này ra thì bên mình còn rất là nhiều loại mẫu bát khác mẫu bát trắng này mẫu bát haloco này rồi mẫu bát uh, thái bình hải dương uh, những cái mẫu bát uh, cổ đấy anh em có mẫu bát đặc biệt nào ấy thì uh, cứ mang bát lên đây để bên mình sẽ làm bát cho anh em thiết kế cho anh em đấy à, anh em phải gửi tầm 2 đến 3 cái bát thì bên mình sẽ làm cho anh em được đấy. những cái bát như nhiều mẫu bát à, <coughs> nhiều mẫu bát chẳng hạn như bát nhựa này bát hoa đấy nhiều nơi không có thì à, nhiều khi nó không có sẵn hàng thì anh em phải gửi bát lên để mình làm nó đặc biệt một chút đây ví dụ cho anh em đây chẳng hạn ví dụ cho anh em đây là một con bát à, Đấy. bát nhựa này bát nhựa hoa này bát này thì là mẫu bát bên Hàn Quốc Đấy. bên Hàn Quốc ấy bên người ta gửi về cho bên mình làm Đấy. đây là mẫu bát nhựa Hàn Quốc anh em cứ kiểm tra bên Hàn Quốc xem ăn mẫu bát này đấy thì à, đây là mẫu bát bên mình làm cũng rất là đẹp luôn không tăng tích gì cả Đấy. mẫu bát nhựa Hàn Quốc nhìn nhìn bát nhựa này anh em nhìn bát nhựa nhé. nhìn là thấy ngay đấy, đít bát trong suốt luôn đấy, rất là đẹp thì à, đấy anh em mà muốn đặt làm bát theo yêu cầu thì à, hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0844 17449 nhé để được tư vấn còn đây mình sẽ cho anh em test thử cái dòng à, bát tự động của bên Tây Casino này màn của anh em này màn này thì anh em màn dây thì anh em có kỹ thuật thì anh em sẽ sử dụng màn dây còn uh, nếu mà vào trực tiếp cuộc chơi thì anh em sẽ ngụy trang cái màn này bằng những cái uh, điện thoại Đấy. điện thoại này là 6300 này Đấy. ngoài ra thì còn có mẫu 1280 Đấy. rất nhiều uh, mẫu điện thoại ngụy trang màn cho anh em Đấy. khi mua anh em hãy lựa chọn một cái màn thích hợp nhất để chơi đúng không ngoài ra thì uh, có màn này một bộ gồm đầy đủ gồm có màn này có sạc cho anh em này có bộ rung để anh em ờ, nếu có kỹ thuật thì anh em sẽ phím cho nhau đấy bộ rung rất là đầy đủ cho anh em thì ờ, đây mình sẽ sóc cái nhé mình là người sóc cái này anh em chú ý cái màn này đấy sóc hoàn toàn xanh chín xuống tiền anh em có nhìn thấy không ạ à? nó hơi bị dồn bị về góc một chút nhưng mà mình à, đây rơi gần màn lên cho anh em xem anh em nhìn nhé mình sóc cái cho anh em này rơi màn gần để cho anh em nhìn đấy anh em nhìn thấy không ba xanh một đen ba xanh một đen tất tay và lẻ nhá Đấy. Chuẩn sao không ạ? Ba xanh một đen. Đấy. Đánh 10 tiếng thì chuẩn cả 10, 100 tiếng thì chuẩn cả trăm. Đấy. Anh em có cái màn này nhìn không khác gì à. Đánh không cần bát. Anh em thấy qua màn hình thấy không? Vẫn là ba xanh một đen đúng không ạ? Đấy, mở đây. Chờ đâu. Ok, sóc tiếp này. hả anh em nhìn thấy sấp đôi không ạ sấp đôi này à, sấp đôi hơi chói một chút à, đây sấp đôi mở cho anh em này sấp đôi chuẩn xác không ạ Đấy, chỉ cần đánh vài tiếng thế này thôi anh em theo dõi qua video thì sẽ hiểu lại sấp đôi tiếp này tiếp tục đó lại sắp đôi tiếp sắp trên về à đây là ba ba đen một trắng Đấy, xin lỗi nhìn hơi xa thì đấy giờ anh em nhìn thấy chưa ba đen một xanh anh em nhìn thấy ba đen một xanh không ạ rất là rõ nét luôn đấy thì chi tiết về con mọi anh em còn vấn đề gì thắc mắc thì có thể comment trực tiếp xuống bên, bên dưới nhé hoặc là liên hệ trực tiếp với uh, chúng tôi qua số điện thoại 0844 17 9 anh em nào mà muốn uh, thử thử sản phẩm này thì uh, có thể lên trực tiếp cơ sở nha anh em ở cơ sở thì hiện nay bên mình đang có hai cơ sở là bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông Đấy, anh em gần cơ sở nào thì lên cơ sở đó nhé hãy liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình để biết thêm chi tiết xin chào anh em